sinh dung pet diệm yết thiên hung dầu lồng ấm bà Israel miền mấy muang hòa bao dung chen thiên hung yêu bùa nhẹ cha dân yêu nhẹ hiểu chiến chen gia khốp nhẹ thiên hung chia con bao dung bỏ rổ lùng tôm tan pa cháu phiêu tan pa phát khu muang nhẹ dung xiang lá cháu diệp hấm tùng lá chun vân hoi chia chip oi trụ, biếm giặt nái xe với Israelเป็นติวเลยnhỉเป็นยาโคบ nhê thiên hùng nhê lệ nên chuốt mình bó y dịp tẩy buông quá chẳng nên yêm Joseph nhê chạy phun bù đồng liệp nái tiêu liền yêm vua yê bùa tu hải yê bùa muang máy mèng bẹ nhê hòa con yê chó mày bùa nhẹ nhé nhé cả nái bầu gì à giờ cho mày bùa nhé bùa bầu nhé đàn bụng dìa mình chủ nàn chinh nhé chàng hồ mày bùa hiểu ye yà, diều mày bùa, ye yếm buồn chia bà ông bình nhé tòng tao mày bùa Ye yam meliba uom se me bua. O ye nye bẻ phi nga. Muang ye khuyến me bua. O Israel mia na. Phơi tu me bua muang ye con nye hòa. Ye me bua bờ đống. mai tùng mai nhìa nhẹ tiền. mai tùng quầy dìa. Bài căn phi nhẹ tiền yêu xe chiêu Mày bua nhẹ thìn hùng Tông to mày bua chuốt y dịp Ua tàu Mày bua ở chỗ mong dùi lô nhẹ yêu chiều ủi mày bua béo Bà ye nhẹ miền mãi muang ye nhẹ hòa Israel miền chúng mãi lồng ye ia chiều suy bình nên bua chiều nên bua hiếu ngẹn nhẹ ấy chấu suy nên bua ấy nên bua cần nhẹ chợ ấy phơi tu ia nhẹ bảy phiền muang y nhẹ hòa với tu Israel miền yang ia nhẹ cháu ia chiều xếp xếp nhẹ hình chía nên bua nhẹ vinh vang huyên duẩn chào bùa bọ nên bùa nhây win cha dòng xéo nhây miền xuống chủ bát dìa nên nhây giảm hiền nên bùa nhà chủ tình chuối tháo hiền liu xéo ở chỗ cầu lồng chia nhây bèo bùn mây bùa nhằn Dạ chỗ yếm là bìa bèng, nhé mùi tòng, bùn mê bùa, quang hiếu.